anh muốn được cùng em về vùng biển vắng Mình sẽ sống những ngày hè lúc nắng Dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi Sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu giữ trong lòng hoài Lần đầu gặp, gặp em trên phố Anh ngẩn ngơ thần thờ như người ngủ mơ chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên quên đi tất cả anh muốn được cùng em về vùng biển vắng mình sẽ sống những ngày hè gươm nắng dưới bóng sửa là lời sẽ nói yêu em mãi sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu anh giữ trong lòng hoài lần đầu gặp gặp em trên phố anh ngẩn ngơ thân thờ nhưng người ngủ mơ chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên quên đi tất cả anh muốn được cùng em về vùng biển vắng mình sẽ sống những ngày hè mong sửa là lời sẽ nói yêu em mãi sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu anh giữ trong lòng hoài ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên đôi vai buông chân cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em hiền vắng mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu anh giữ trong lòng hoài dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu anh giữ trong lòng hoài dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu anh giữ trong lòng hoài la la la la la la la la la la la la la la la la la